Hello, xin chào quý vị và các bạn. À, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Quang Dũng ở ờ, uh, DVD. Thì hôm nay chúng ta sẽ uh, phân tích xem là cái nhóm ngành chứng khoán sẽ như thế nào trong thời gian tới ạ. À, như các bạn đã biết thì uh, để đầu tư chứng khoán thì à, chứng khoán là một cái ngành mà được hưởng lợi rất lớn khi mà thị trường à, thị trường chung chỉ số VN Index à, trong xuống tăng Ờ, lý do tại sao những cổ phiếu này được hưởng lợi tăng thì bây chúng ta sẽ xem là vậy ờ, khi mà chúng ta đầu tư vào ngành chứng khoán thì chúng ta phải nhìn nhận từ cái gì cái gốc rễ của ngành chứng khoán ờ, nó tăng từ đâu ạ chúng ta phải biết là cái gì để tạo ra cái xu hướng tăng của chứng khoán nguyên nhân gốc rễ gì để giúp cho cái ngành chứng khoán tăng thì chúng ta cần phải biết nó đến từ đâu ạ và khi mà chúng ta biết cái gốc rễ từ nguyên nhân gốc rễ của nó thì chúng ta sẽ gì ạ à? việc phân tích đánh giá cũng như là tham gia vào cái nhóm cổ phiếu này rất quan trọng à, khi mà các bạn đầu tư chứng khoán thì có một cái điều Dũng thấy rằng là rất là gì ạ à, là đơn giản nếu bạn nào hiểu rõ về chu kỳ thị trường để các bạn hiểu rõ hơn về cái ngành đây là ngành đặc thù ngành chứng khoán thì ờ, có lẽ à, chúng ta sẽ dành khoảng độ 15 20 phút chúng ta bắt đầu phân tích về nhóm ngành như này à, nếu các bạn nghe rõ thì comment cho Dũng số 1 và bao nhiêu bạn thấy rằng là nếu mà trong trường hợp mà xu hướng thị trường tăng á, vn index tăng, vn index tăng hoặc là một chu kỳ thị trường tăng thì ngành chứng khoán là một trong những ngành hưởng lợi sớm nhất à, việc mà các bạn đầu tư chứng khoán thì các bạn thấy rằng là gì ạ à, không cần phải phân tích quá nhiều đúng không phân phân tích quá nhiều mà chúng ta chỉ hiểu rõ rằng là cái cổ phiếu đó nó đang ở giai đoạn nào thị trường chung đang giai đoạn nào và cổ phiếu đó và chúng ta quan tâm đó, nó có thuộc những cái cổ phiếu một là để mở rộng quy mô vị thế hay không trước khi chúng ta nói về dòng chứng khoán thì đầu tiên chúng ta cần phải nói rõ về xem là cái chu kỳ của một cổ phiếu chứng khoán nó sẽ diễn ra như nào ok và các bạn sẵn sàng để chúng ta bắt đầu uh, phân tích các bạn nếu bạn bao nhiêu bạn uh, sẵn sàng để chúng ta bắt đầu phân tích cái dòng chứng khoán thì trước khi mà chúng ta uh, phân tích dòng chứng khoán thì chúng ta phải hiểu rõ về chu kỳ của dòng chứng khoán đã để cái việc mà chúng ta đầu tư tránh tình trạng là chúng ta mua vào cái giai đoạn mà chưa tăng chưa chu kỳ tăng chúng ta mua và chúng ta tích sản mua cổ phiếu cái điều này là điều rất là gì ạ à, rủi ro với nhà đầu tư các bạn mua tích sản rất nhiều người mua tích sản và dẫn đến gì ạ mất tiền và mất cái cơ hội đầu tư đây chúng ta sẽ quay trở lại đó là gì ạ bây giờ chúng ta quay trở lại dòng chứng khoán à dòng chứng khoán bây giờ nếu các bạn để ý đây thế thì bây giờ chúng ta lấy một cái cổ phiếu mà uh, gọi là vốn hóa lớn cái cổ phiếu mà gì ạ thị trường nó phản ứng rất rõ về cổ phiếu này bây giờ chúng ta không phải nói đâu xa hết chúng ta sẽ nói về một chu kỳ trước chu kỳ này là diễn ra năm 2017 các bạn nhìn nào 17 16 17 thì thị trường chung thì đang tích lũy chúng ta thấy đang tích lũy thậm chí đi lên rồi dòng chứng khoán thì bao giờ nó cũng đi chậm hơn một nước các bạn thấy à, dòng chứng khoán bao giờ nó cũng đi chậm hơn so với thị chung bởi vì à, các bạn biết rằng là chứng khoán tăng được nhá à, chứng khoán tăng được nó phải đến từ ba cái yếu tố gốc rễ yếu tố thứ nhất là gì ạ thanh khoản thị trường tại sao thanh khoản thị trường lại một trong những cái yếu tố quan trọng để giúp ngành chứng khoán tăng bởi vì khi mà thanh khoản thị trường thì bạn biết rằng là uh, người ta giao dịch nhiều hơn môi giới chứng khoán các công ty sẽ làm ăn tốt hơn và chính vì vậy họ thu được một khoản phí giao dịch và đây chính là cái cách mà uh, công ty chứng khoán có lợi nhuận à, lợi nhuận nó đến từ việc thanh khoản cổ phiếu thanh khoản thị trường dẫn đến là gì ạ à, người ta giao dịch nhiều hơn và người ta thu phí giao dịch của như là những nhà môi giới tức là trong công ty chứng khoán thì có rất nhiều các môi giới làm việc công trong công ty chứng khoán chẳng hạn như là cổ phiếu uh, V VBank VBS là công ty chứng khoán đấy ạ à. uh, hiện tại là lớn nhất bởi vì họ có nhiều môi giới nhất đấy thế thì mỗi một công ty thì nó có một hưởng lợi khác nhau cái dạng thứ hai là hưởng lợi từ đâu ạ theo các bạn hưởng lợi từ đâu ạ margin và những cái công ty nào có có gì ạ có số vốn lớn như là hiện tại thì bây giờ vốn hóa thị trường hiện tại lớn nhất đó là gì ạ à, ờ, SSI và sau đó là VND thì hai công ty này là có vốn hóa lớn và khi thị trường mà tăng mạnh và đặc biệt là chu kỳ lớn thì những cái công ty này họ cho vay được nhiều hơn và khi họ cho vay được nhiều hơn thì họ có lợi nhuận lớn hơn nó giống như là ngân hàng á nó giống các công ty chứng khoán giống hệt như ngân hàng nha giống hệt như ngân hàng họ cho vay vay thậm chí là vay ký quỹ vay margin và có những cái cổ phiếu margin tức là có một đồng chúng ta vay được ba đồng ờ, ba à, đồng thì lại ba bảy đó là một cái gì ạ và nó làm cho công ty nó làm cho lợi nhuận rất tăng rất mạnh và những cái công ty này thì chúng ta xem là cái vốn hóa của các công ty thì nếu chúng ta để ý một chút thì các công ty nước ngoài à, công ty nước ngoài thì cái vốn hóa vay được vốn rất nhiều ngân hàng à, rất nhiều khoản khác nhau nên họ tạo ra lợi nhuận rất là lớn và chúng ta biết rằng là khoản thứ hai đó là liên quan đến gì ạ cái vốn vốn à, một là cái quy mô vốn chủ sở hữu hoặc là vốn vay tài tổng tài sản nó chính xác là tổng tài sản của cái công ty chứng khoán đấy nó lớn hay nhỏ và nó giúp cho cái việc mà gì ạ công ty chứng khoán kiếm được nhiều lợi hơn à, ngoài ra thì chúng ta có một mảng cuối cùng đó là tự doanh các bạn lưu ý này tự doanh có rất nhiều công ty chứng khoán tự doanh nhưng không phải công ty chứng khoán nào cũng thành công Dũng biết rằng là có nhiều công ty chứng khoán tự doanh còn thua sắp mặt nhiều tự doanh thua thua sắp mặt lỗ ngược lại luôn nên chúng ta thấy là không phải tự doanh nào cũng thành công nên ở đây nó phụ thuộc vào gì ạ phụ thuộc vào trình độ tự doanh công ty chứng khoán đó ví dụ như là SSI thì tự doanh của SSI thì gọi là đẳng, đẳng cấp gần, gần như là đẳng cấp nhất uh, công ty chứng khoán hiện tại Đấy, nếu chúng ta gọi là tự doanh của SSI nhưng tự doanh với môi giới là hai mảng khác nhau nhá những cái cổ phiếu tự doanh mua thì họ sẽ không chia sẻ cho môi giới ngược lại hai bên là về lợi ích khác nhau nên họ cũng không chia sẻ nên không nghĩ rằng là uh, cổ phiếu mà tự doanh của SI nó, nó người ta mua thành công thì môi giới ở SI thành công đấy là chúng ta phải phân biệt là không có chuyện như vậy vậy khi mà có ba cái mảng tự doanh à, môi giới và gì ạ à, liên quan đến margin thì năm 2020 ờ, 21 thì SSI và MLD là hai công ty được hưởng lợi rất lớn bởi vì quy mô lớn và tự doanh họ phát triển cũng như là phải margin còn là PV, PVS thì hưởng lợi từ gì ạ từ uh, phí giao dịch nên mỗi một công ty đều hưởng lợi từ đâu Techcombank thì hưởng lợi từ trái phiếu nên chúng ta mỗi một cái doanh nghiệp chứng khoán thì chúng ta cần phải biết nó đến ở đâu nhưng cái chung ở đây là chúng ta nhìn thấy là chu kỳ của nó trước vậy bây giờ chúng ta nhìn này chu kỳ của cái cổ phiếu EDA cái sai lầm lớn nhất của nhà đầu tư đó là gì ạ khi mà cổ phiếu mà nó trên chu kỳ này thì cái việc mà chúng ta lựa chọn mua ở trên chu kỳ này thắng gần như mua là thắng và chu kỳ này nó kéo dài nó không phải là ngắn có thể 1 đến 2 năm và các bạn cứ mua trên chu kỳ này là thắng ngược lại thậm chí là chuyên gia bảo là các bạn mua ở chu kỳ giảm này và vậy xu xu hướng giảm này bạn mua thì rõ ràng là thua lỗ là đương nhiên rồi và sau đó thì nó lại tiếp tục tiếp tục tích lũy và bước vào một chu kỳ mới đây chúng ta gọi là bước vào một chu kỳ mới và chu kỳ à, xu hướng mới á xu hướng này cũng kéo dài khoảng 2 năm và sau đó nó lại bước vào một chu kỳ xu hướng suy thoái các bạn nếu nó sẽ lặp đi lặp lại xu hướng suy thoái giảm mạnh và trong quá trình suy thoái này thì việc mà bạn ạ bạn sẽ tuyệt đối không mua ở giai đoạn à, điều chỉnh tuyệt đối không bao giờ mua ở giai đoạn điều chỉnh nhưng các bạn thấy là rất nhiều các thông tin ngoại kia họ bảo là các bạn mua ở đây đấy các bạn mua ở đây thì các bạn mua xong là các bạn bị thua lỗ mà nếu các bạn kéo dài các chu kỳ khác thì các bạn nó giống nhau đấy. ở những giai đoạn trước thì chu kỳ này để chúng ta nhìn thấy chu kỳ lớn hơn đấy ạ đấy, một chu kỳ lớn này ạ chu kỳ lớn này à, là gì một quá trình tăng rất mạnh nhưng sau đó các bạn nếu mà các bạn để, để đầu tư dài hạn thì các bạn lỗ lỗ thậm chí là lỗ sấp mặt luôn đây chúng ta nhìn này lỗ rất mạnh luôn đấy, và thỉnh thoảng nó có những đợt hồi phục này nhưng tuy nhiên các bạn thấy sau một thời gian các bạn lấy rằng gì ạ nó còn giảm rất sâu nữa nên cái việc mà gì ạ nếu mà chu kỳ giảm này thì chúng ta sẽ không mua chỉ khi mà bắt đầu nó bước vào xu hướng tăng đấy ạ đấy bây giờ sau quá trình tích lũy nó bước vào xu hướng tăng vào một chu kỳ mới thì chúng ta bắt đầu tham gia và chúng ta thấy là trong cái chu kỳ giảm hay là xu hướng giảm ở một cái chu kỳ tăng này thì chúng ta sẽ gì ạ dừng và chúng ta lại chỉ khi nào một xu hướng tăng chúng ta mới mua nên cái cổ phiếu từ SSI bạn sẽ hiểu được đơn giản nó là sau mỗi một quá trình này nó lại trở về cái gì ạ trở về cái vị trí của nó tăng ban đầu và sau đó quá trình lại tiếp tục như vậy và cái cổ phiếu này là cổ phiếu điển hình để các bạn nhìn thấy là cổ phiếu dòng chứng khoán nó liên tục liên tục như vậy vậy từ cái điều này thì bạn biết rằng là nếu các bạn biết từ cái chu kỳ mà các bạn nhìn thấy đó là cổ phiếu sau khi kết thúc chu kỳ thì nó giảm và đây là một quá trình tích lũy và quá trình tích lũy này là quá trình mà cho bạn thấy rằng là đây là cơ hội để các bạn mua cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán những bạn nhá lưu ý là cơ hội thôi còn mua thời điểm nào lúc nào mua thì nó lại câu chuyện của gì ạ à, tiếp theo còn bây giờ chúng ta biết rằng là nếu ai đó bảo các bạn mua ở giai đoạn trước đó đây là giai đoạn này thì Dũng thấy rằng là cái việc đấy là rủi ro rất lớn nhưng bây giờ cổ phiếu bắt đầu có dòng tiền lớn và bắt đầu nó bước vào một gì ạ à, chu kỳ mới tức là đang ở giai đoạn tích lũy này bước vào chu kỳ mới và chúng ta cần phải phân tích xem là cái nhóm nào là nhóm dẫn dắt nhóm nào là nhóm khỏe hơn thị trường không phải là chúng ta thấy là nó tốt chúng ta nhảy vào chúng ta mua bởi vì chúng ta thấy rằng là à, năm vừa qua thì bản thân như là SSI à, ờ, cổ phiếu này tăng quy mô vốn rất lớn vậy nếu mà gì nó không hấp thụ được cái số lượng tăng quy mô vốn nói như vậy thì nó không thể tạo ra lợi nhuận tăng trưởng đột biến làm cho cổ phiếu này có thể tạo ra EPS à, tăng cao EPS là một cái chỉ cho nhận biết cổ phiếu tăng trưởng hay không Đấy, phải nhận ra cổ phiếu tăng trưởng hay không thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại à, sẽ phân tích xem là với góc nhìn à, về thị trường chúng ta nhìn như nào ở trong đoạn tích lũy này <clears throat> các bạn à, lưu ý ạ giai đoạn tích lũy thì khi mà thị trường đang đoạn tích lũy thì điều gì diễn ra ở lúc này thì chúng ta có thể có một số thông tin bất cứ đoạn nào được một là gì ạ các các gì ạ các chính sách của nhà nước như là gì ạ giảm lãi suất các bạn nhá các chính sách của nhà nước như là giảm lãi suất đấy giảm lãi suất hoặc là gì ạ nới dung tín dụng à, hoặc là gì ạ có thể có những cái chính sách khác như đầu tư công tóm lại là gì ạ kích thích kinh tế hoặc là những cái biện pháp để giúp cho nền kinh tế chúng ta hồi phục nhanh hơn giai đoạn đầu của một chu kỳ nó là như vậy nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải nắm rõ được là ở giai đoạn đầu thì mọi cái thông tin về tín hiệu như là nới zoom tỷ giá à, giảm lãi suất nó bắt đầu diễn ra nhưng thực tế gì ạ à, khi mà giai đoạn này nó là giai đoạn mang tính kỳ vọng thôi <clears throat> mang tính kỳ vọng thôi à, bởi vì sao bởi vì à, lợi nhuận doanh nghiệp nó chưa có thể tăng trưởng nhanh và chúng ta nếu quan sát về thị trường chung ở đây các bạn nhìn thấy thị trường chung thì rõ ràng trong một giai đoạn dài đây nó đang tích lũy điện nó chưa tạo ra một cái lợi nhuận đột biến nó chưa có gì đột biến nên cái dòng chứng khoán này là cái dòng mà chúng ta thấy là nó cần phải tạo ra một cái xu hướng tăng của vì chỉ số vn index tức là cái chỉ số này nó phải bước vào một chu kỳ tăng Đấy, chỉ số này bước vào chu kỳ tăng thì cái cổ phiếu chứng khoán nó mới vào một chu kỳ tăng mạnh được còn nếu vào giai đoạn này mà nó chưa rõ ràng thì cái cổ phiếu chứng khoán nó vẫn ở giai đoạn tích lũy thôi tức là nó vẫn ở giai đoạn tích lũy đi ngang đúng không chúng ta gọi là tích lũy đi ngang này thôi còn trong trường hợp mà gì ạ à, có lên ở phía trên này thì nó mang tính chất ở đây mang tính chất là kỳ vọng kỳ vọng các bạn ạ. kỳ vọng tức là cái thông tin nó ra nha thông tin nó ra và nó tạo ra kỳ vọng vậy bây giờ chúng ta cần phải gì ạ dựa vào đâu để chúng ta phân tích cái nhóm cổ phiếu mạnh hơn à, bây giờ chúng ta phải phân tích tại vì mọi thứ kỳ vọng thì nó cho chúng ta một cái gì ạ điều đó là gì ạ nó không mang lại uh, kết quả chúng ta nếu chúng ta không nhìn ra được cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu bây giờ chúng ta phải xem xem là cổ phiếu dẫn đầu là cổ phiếu nào cái nhóm nào mạnh hơn thị trường chứ không phải là bây giờ mình thích SSI mình bảo SSI tốt mình mua vào và bạn biết rằng là gọi là nhóm dẫn đầu bây giờ để làm sao để chúng ta phân tích cái nhóm dẫn đầu Ờ, chúng ta gọi gọi là phân tích cơ bản ờ, SSI hoặc là ờ, những cái cổ phiếu khác như thế nào thì về cơ bản nó có cái phương pháp phân tích như này cái bước một là gì ạ chúng ta lựa chọn cái cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường à bạn phải lựa chọn nó mạnh hơn á sau đó chúng ta mới gì ạ đi tìm những chất xúc tác ngoài nổ những yếu tố cơ bản tại vì nếu chúng ta lựa chọn cái yếu tố gì ạ cơ bản trước thì nhiều cổ phiếu nó không tăng bởi vì thực hư là nó không có dòng tiền và chúng ta mua như vậy thì chúng ta gì ạ rất là nguy hiểm thì trong video này để chúng ta xem xét là xem là cổ phiếu nào đang là cổ phiếu mạnh hơn trong nhóm ảnh thôi trước hết là như vậy nhá các bạn à, lưu ý như vậy Dũng biết rằng là nhiều bạn mà bây bắt đáy kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận rồi tất cả cái điều này nó không có ý nghĩa rồi với hệ thống DVD DVD chỉ mua khi có xác nhận khi có điểm mua và độ an toàn và chúng ta biết rằng là trong xu hướng này thì Dũng luôn luôn đưa ra những cảnh báo là giúp chúng ta nhận diện xem xu hướng này là xu hướng tuyệt vời và các bạn thấy cả một chu kỳ trước Dũng không có khuyến nghị không có được ạ đưa ra bất cứ gì cả nhưng giai đoạn này là giai đoạn để chúng ta cần quan tâm đến cổ phiếu cổ phiếu trong cái nhóm ngành trong đó có ngành chứng khoán đầu tiên chúng ta thấy là SSI vậy phân tích SSI so với thị trường chung thì rõ ràng là gì SSI có một xu hướng gọi là vượt đỉnh chúng ta vẫn phải xem vượt đỉnh đây tôi gọi là vượt đỉnh và thứ hai là dòng tiền có bắt đầu tham gia vào gọi là dòng tiền tham gia vào tuy nhiên ở đây các bạn hiểu đơn giản này một cái cổ phiếu mà vượt qua đỉnh những cái cản lớn ở đây Đấy, đây là những cái cản lớn thì rất ít khi nó đi ngay được rất ít khi nó để tăng mạnh được và bao giờ nó cũng cần quá trình gì ạ kiểm tra lại những cái đỉnh này đấy là cái nguyên lý của cái gì ạ khi cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu blue chip đúng không đặc biệt là cổ phiếu blue chip bứt phá ra ra cái vùng kháng cự này thế thì ở đây có một câu nói của ông Mark Minio nói rằng phần lớn nhà đầu tư chứng khoán á à, gọi là ông có gọi, gọi đây là gọi là gì ạ à, đau khổ ông đây là ông gọi đấy nha Dũng cũng nói tức là họ mua cổ phiếu ở giai đoạn bứt phá như này sau đó thì cổ phiếu bị giảm và họ bị thua lỗ hết trong khi đó thì ông ông đợi quá trình tích lũy này ông mua Đấy, ông Mark Mini thì ông đợi cái quá trình tích lũy này ông mua à, lý do tại sao ông đợi tích lũy này mua bởi vì những nhà đầu tư đau khổ phía trên này, ở phía trên này họ chốt lời họ chốt lợi lợi nhuận hoặc là họ thấy hòa vốn họ bán ra và sau đó gì ạ họ rũ bỏ và lúc này nhà đầu tư tổ chức mua được nhiều cổ phiếu hơn đấy là cách họ mua đúng không cách họ mua đấy thế thì câu chuyện đây đó là gì ạ đây là cách họ mua cái thứ hai là gì ạ chúng ta nhìn thấy cổ phiếu VND VND thì chúng ta cũng nhìn thấy là trong quá trình lên đến đây nó cũng gặp cái cản lớn cản lớn ạ khi nó cản lớn thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là bây nó cản thôi chúng ta nhìn thấy mà à, từ đây đến đây kiếm được lợi nhuận rồi đấy là cái gì ạ chúng ta vẫn phân tích theo kiểu như là nó chạy qua rồi thì chúng ta mới đoán đúng không chạy qua rồi đoán nhưng rõ ràng là gì ạ cản thì nó gì ạ về cơ bản thì khối lượng lớn tức là gặp cái vùng này khối lượng lớn chứng tỏ là gì ạ có quá nhiều đầu tư kẹt ở đây nó chưa lên được nên về cơ bản thị trường chung tức là về cơ bản là cổ phiếu này đồng thuận với thị trường chung nó chưa phải mạnh hơn so với thị trường nên nếu mà dạng đầu tư thì rõ ràng là cái cổ phiếu này trong thời điểm này nó không phải là nhóm cổ phiếu mà chúng ta yêu thích chúng ta có thể nhìn thêm một vài cổ phiếu khác như là PVS cũng tương tự như vậy nếu mà so sánh với thị trường chung thì PVS cũng gì ạ à, ngang thị trường thị trường chung thậm chí là gì ạ à, Ờ, mạnh hơn đôi chút thôi nhưng thực tế là gì ạ những cái cản lớn như này thì rõ ràng những cổ phiếu này là một cái gì ạ? cản rất lớn à, mọi người thì gì ạ trong mấy hôm vừa rồi nó tăng thì rõ ràng là nhiều bạn thấy rằng là cảm giác như là hình như là mình bị FOMO rất là lớn nhưng rút cuộc là sau mỗi một giai đoạn điều chỉnh này hay cả một đoạn này kiếm được bao tiền đấy câu hỏi quan trọng là cả một đoạn hồi như này kiếm được bao tiền và từ đây đến đây giữ được bao nhiêu tiền đấy mới là câu hỏi dành cho các bạn đấy dành cho các bạn nên cái việc mà chúng ta nắm rõ được cái đoạn này là một giai đoạn dạ, rất là uh, quan trọng tại vì ở đây chúng ta thấy là nếu có lên thì lên lại giảm lên giảm và nếu các bạn không cắt lót hoặc là không bán trong như này thì những giảm giảm hơn bạn sẽ mất rất nhiều đấy là góc nhìn của DVD ạ chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu khác à, mấy cổ phiếu gì ạ PVS là cổ phiếu cũng tích lũy như vậy nhưng rõ ràng nó mạnh hơn à, hiện tại thì nó mạnh hơn cái cổ phiếu trong cái nhóm ngành chứng khoán và những cổ phiếu mạnh hơn do nhóm ngành chứng khoán thì đây là những cổ phiếu chúng ta theo dõi trong nhịp tới chúng ta có thể là không mua được những cổ phiếu tại những cái thời điểm then chốt nhưng chúng ta sẽ gì ạ à đấy theo dõi để chúng ta gì ạ có thể tham gia còn bây giờ chúng ta thì vẫn chưa mua được đấy, thế thì ở đây các bạn này bây giờ như chúng ta nói nói thôi có phải bao giờ cổ phiếu lên được sau đó chúng ta đoán là ôi giờ kiếm được bao phần trăm lợi nhuận hay không cái câu chuyện nó tất cả cái câu chuyện Dũng thấy rằng là uh, điều quan trọng nhất là các bạn thấy rằng là cần phải thắng trong một chu kỳ chứ bây giờ được một vài like nhưng sau đó điều chỉnh các bạn mất hết cái quan trọng là như vậy thôi thế thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là gì ạ cách đây một vài hôm nếu chúng ta để ý một cái chu kỳ mà chúng ta thấy là gần như nó giảm đến hàng tháng đúng không hàng tháng vài tháng và bây giờ nó có một vài hôm nó hồi vậy câu hỏi đặt ra là gì ạ chúng ta cần phải có cái điểm mua an toàn một số bạn có thể gọi là điểm mua này gọi là mua sớm ok không sao cả nhưng tuy nhiên thì mua sớm một số thì có thể test lại cắt lót nhưng cái việc mà gì mua sớm thì không phải ai cũng biết mua sớm nên trong một cái nhóm ngành chứng khoán thì không phải cổ phiếu nào tốt nhưng với cái góc nhìn đây chúng ta thấy là cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu này là cổ phiếu tốt hơn so với nhóm ngành của nó chúng ta quay trở lại cái xu hướng của nó các bạn biết rằng là sau một quá trình đi lên này đấy, thì thông thường một cổ phiếu mà để đảm bảo được nó phải cần phải thời gian tích lũy rất dài Đấy, cần phải thời gian tích lũy rất dài chứ không thể nào và trong quá trình tích lũy thì chúng ta gọi là tái tích lũy trước khi bước vào một xuống tăng vậy nếu bạn chỉ hiểu một cái xu hướng tăng như này thì bạn thấy rằng đầu tư nó dễ hơn rất nhiều thay vì các bạn thì à, cứ mua ở đây xong lại giảm mua ở đây à, Dũng thì Dũng thường là Dũng mua ở những cái điểm then chốt Đấy, then chốt và các bạn thấy là cái cổ phiếu này các bạn nhìn thấy thì các bạn thấy là cái điểm then chốt cổ phiếu này chưa rõ ràng nên nếu mà chúng ta gọi là có mua thì mua sớm có những cái điểm này nếu vượt đỉnh hoặc là vượt đỉnh này thì nó cũng không phải là cái điểm uh, quan trọng để chúng ta mua và chúng ta thấy rằng là đây mới là giai đoạn đầu của những cổ phiếu chúng ta gọi là cổ phiếu uh, chứng khoán mạnh hơn uh, chúng ta sẽ ok các bạn lưu ý là ở đây là quan điểm cá nhân của DVD và các bạn cần phải thời gian trải nghiệm đúng không chúng ta còn thời gian trải nghiệm để chúng ta biết được trải nghiệm tại vì nếu không có trải nghiệm thì chúng ta làm cái gì chúng ta cũng gì ạ rất khó để thành công ok vậy các bạn có thể nhìn thấy uh, tất cả những cái dấu hiệu như là thị trường chung ở đây các bạn nhìn thấy thị trường chung ở đây rõ ràng là đây nó cản lớn có lên một vài hôm này thì do thông tin nọ thông tin kia thì bắt đầu chúng ta hô hào chúng ta nói nọ thế kia Ờ, thế thì ở đây các bạn thấy rằng là gì ạ à, ở đây thì các bạn thấy rằng là <clears throat> tất cả những cái điều mà chúng ta à, đầu tư á, thì các bạn cần phải có cái thời điểm mua chứ không phải là chúng ta gì ạ ở ờ, đây có một bạn rất là ăn thua à, ở đây ạ năm nay không biết là bao nhiêu tuổi nhưng cái tuổi mà à, cũng rất là nhỏ như này nhưng rất là ăn thua thì cái đấy là cái mà chúng ta cũng thấy rằng là uh, khi mà chúng ta đầu tư nó có một cái cái cái gì ạ cái cái uh, căn bệnh nó là gì ạ căn bệnh nó là gì ạ cứ thích đi chỉ trích người khác thì cái đấy là cái nó rất là nguy hiểm khi mà chúng ta đầu tư tại vì khi mà chúng ta nhìn với ai đó chúng ta bảo rằng là uh, đúng hay sai quan trọng là các bạn có thời gian để trải nghiệm trong cả một chu kỳ chứ không phải nói điều này uh, khi mà DVD mua gần như là Dũng chia sẻ public cho các bạn chứ không một vài cổ phiếu được public vậy câu chuyện ở đây đó là gì ạ câu chuyện ở đây đó là gì ạ à, là chúng ta cần phải gì ạ tìm kiếm những cái dòng cổ phiếu để chúng ta tham gia vậy thời điểm này nếu mà dòng chứng khoán thì chúng ta thấy là thị trường chung thì nó đang yếu hơn dòng chứng khoán chúng ta chỉ biết là một vài cổ phiếu chứng khoán mạnh hơn đấy ạ đúng không một vài cổ phiếu chứng khoán mạnh hơn vậy khi một vài cổ phiếu chứng khoán mạnh hơn thì chúng ta coi đây là chúng ta để tìm ra những cổ phiếu chứng khoán mạnh nhất khi mà chúng tìm kiếm cổ phiếu chứng khoán mạnh nhất thì chúng ta gì ạ sẽ đợi trong quá trình điều chỉnh chúng ta mua chúng ta phải đợi quá trình điều chỉnh chúng ta mới mua trước khi mà chúng ta tham gia chẳng hạn nếu bạn mua một cổ phiếu đây là cái mà các bạn có thể nhìn thấy là nếu một cái cổ phiếu trở thành một siêu cổ phiếu nó phải đáp ứng một số các tiêu chí như này để các bạn có thể nhìn thấy ở trong một cái à, đây nếu các bạn thấy là nếu một cổ phiếu trở thành siêu cổ phiếu thì điều gì diễn ra đầu tiên thì các bạn nhìn thấy nó phải tích lũy từ gì ạ à? từ 3 đến 6 tháng trở lên cái điều thứ hai là cổ phiếu nó phải dẫn dắt thị trường nằm trong nền trong ngành dẫn dắt cái thứ ba là cổ phiếu này thị trường chung phải đang trong xuống tăng tiếp theo cổ phiếu phải có ngòi nổ à, có sự đột phá về doanh thu khối lượng và nó có phải một cái mẫu hình biên độ thu hẹp bằng này vậy nếu các bạn nhìn thấy là cổ phiếu nào các bạn đi xem tất cả cổ phiếu trên thị trường chứng khoán à, xem là tất cả những cổ phiếu thành công nó có phải đáp ứng được các tiêu chí này không vậy nếu nó đáp ứng tiêu chí này thì chúng ta chỉ lựa chọn khoảng độ 2 đến 3 cổ phiếu là chúng ta sẽ có một khoảng lợi nhuận khá là tốt vậy thời điểm này chúng ta hãy phân tích từng ngày để chúng ta xem rằng là vậy với cái nhóm ngành chứng khoán trong thời gian tới cái nhóm cổ phiếu nào cái cổ phiếu nào nếu nó dẫn dắt thì nó sẽ dẫn dắt như nào và khả năng nó trở thành siêu cổ phiếu thế thì ở đây chúng ta lưu ý này những cổ phiếu và đặc biệt là cổ phiếu chứng khoán trở thành dẫn dắt nếu trong trường hợp một số điều kiện như sau một là gì ạ à? nó tăng quy mô vốn những cái cổ phiếu tăng quy mô vốn thì cái việc mà gì ạ à? nó có thể tạo ra những cái động chúng ta gọi là những cái à, thông tin hoặc là gọi là chúng ta gọi là làm giá cổ phiếu rất mạnh chúng ta biết rằng các công ty mà tăng vốn nhanh là thường là gì ạ à? nó sẽ có rất nhiều kết quả kinh doanh nó sẽ gì ạ à? đưa những cái kết quả kinh doanh của những năm khác để tập hợp tạo ra những kết quả kinh doanh đột biến trong năm 2023 này ờ, và tạo ra một xuống tăng mạnh điều thứ hai là gì ạ chúng ta thấy là nó sẽ có dòng tiền tổ chức tham gia vào và khi các dòng tiền tổ chức tham gia vào thì chúng ta biết rằng là đó là dòng tiền của các gì ạ à, dòng tiền bản thân của các à, à, cổ đông trong công ty là phần lớn là cổ đông trong công ty và thứ ba nữa là chúng ta cũng nhìn thấy là những điểm xác nhận và à, khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì đấy là những yếu tố mà chúng ta có thể nhìn thấy trong một cổ phiếu mạnh hôm nay thì à, Dũng không thể chia sẻ tất cả những cái à, à, cổ phiếu về nhóm ngành chứng khoán tuy nhiên thì à, trong một vài ngày tới chúng ta sẽ tiếp tục phân tích vào nhóm cổ phiếu tiếp theo để các bạn nắm rõ được ở trong này thì Dũng ờ, cũng muốn rằng là uh, ờ, ở ờ, đây là cái chương trình uh, chia sẻ những cái cái quan điểm cá nhân nên chính vì vậy có thể nó sẽ không phù hợp với một số bạn uh, vào vào đây nó có thể nó các bạn thấy rằng là uh, nó không vui nên quan trọng là gì ạ nếu các bạn học được kiến thức ở trong cái, cái chương trình này mà các bạn áp, áp dụng được thì các bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết rằng là tại sao các bạn ứng dụng được và lý do tại sao các bạn thành công để cho mọi người nắm rõ được uh, có niềm tin khi mà chúng ta tham gia một hệ thống đầu tư theo xuống dòng tiền uh, một lần nữa xin cảm ơn các bạn và Dũng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo để các bạn nắm rõ được uh, cái việc mà chiến lược đầu tư theo uh, chu kỳ tăng trưởng uh, trước khi kết thúc uh, chương trình này thì có một bạn hỏi uh, <clears throat> uh, tích lũy và phân phối ạ thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản tích lũy <clears throat> đơn giản đó ạ tích lũy thì các bạn quan sát ở trên cái uh, biểu đồ á thì các bạn thấy là thông thường là nó tăng thì khối lượng tăng nếu mà nó tăng khối lượng tăng ví dụ như các bạn lấy một ví dụ đây và nó giảm khối lượng giảm và trong quá trình uh, giảm đó thì bao giờ uh, nó cũng có cạn kiệt về khối lượng thế thì ở đây chúng ta thấy là rất nhiều người Ồ, oh, xin lỗi ạ. Thì uh, Dũng đã đến giờ, giờ vào lớp thì uh, ờ, xin ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Uh, Dũng sẽ làm uh, tiếp tục những video khác để các bạn có thể học được chiến lược đầu tư của mình. Xin cảm ơn rất nhiều.